Chạm nhẹ, bật nắp nhanh với màn hình 16,7 triệu màu sống động và máy nghe nhạc hấp dẫn, thỏa mãn phong cách sống hiện đại của bạn, nhỏ gọn trong bàn tay. Nokia 61310 mới, thật vừa ý.